quay ra nó bắn mình mừng ạ dụng kêu luôn này bắn đây bắn đây tao xin mày luôn đấy mày bắn đâu tao cái đâu mày đâu mày ở đâu mày ở đâu mày lâu mau mau lòi đầu ra Ê, thấy cái đầu mày rồi nhá còn lợn nhựa này ăn quả lựu đạn của anh mày đi ăn quả lựu đạn đi thêm quả nữa này thêm quả nữa này chạy đâu chạy đâu mà nóng bạn đây, ăn đâu ăn đâu ăn không u rổ hello xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với cả channel của mình nhá thì ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục là làm cho các bạn coi thêm một video nữa và ở cái video này thì chúng ta sẽ chuyển qua cái chế độ đấu danh như bình thường cho mọi người ơi Chứ không mọi người lại bảo là tôi nghiện bố nó chế độ tự chế thì chết bỏ bà tới luôn Thôi nói chung nói vui như vậy thôi chứ ai có biết gì đâu đúng không Và mình xin chúc cho các bạn khi mà xem cái video của mình ấy sẽ có một cái mới thiệt là vui vẻ nhé các bạn và như mọi người đã thấy là hiện tại lần này thì mình sẽ nhảy xuống cái khu vực mà mình rất là hay nhảy xuống luôn Đấy chính là cái khu vực thung lũng nhé các bạn thì Bây giờ chúng ta sẽ tiến xe lên thẳng cái khu vực khác thôi Bởi vì mình chắc ở quanh khu này khả năng cao không có người rồi ô ô gì đây giời ơi à chỉ ra mày chọn cái chết ấy tôi vừa không để ý cá là chứ gì đã có ông nào nổ súng ở quanh cái khu này rồi thì ra ông chọn cái chết đúng không thế thì bây giờ chúng ta sẽ check ở xung quanh khu vực này xem nào thằng này nó chỉ ở gần đây thôi em ạ gần đây thì tôi để tôi toán xem nào nó ở đâu đấy à ôi vãi trưởng mày mày mày chạy đây ôi trời ơi thanh niên ngồi bệt hẳn xuống để cho mình bắn luôn đấy tôi đã ông này luôn đấy không hiểu ông này nghĩ kiểu gì luôn ok về chúng ta đã có được cái mạng đầu tiên rồi còn bây giờ chúng ta sẽ check thử bên trong phòng xác thì đây này xem có đồ gì nhá à, đồ được đấy thì uh, sau khi lút sau này xong chúng ta sẽ lên xe và tiến ra cái khu vực khác thôi nhé mọi người chứ ở mãi quanh khu thung lũng có làm được cái gì đâu à đây rồi vừa tiến xe ra cái khu vực khác là chưa thì nhận thấy một thanh niên rồi này nào mày ra đây mày ra đây rồi em ơi vừa nghe tiếng súng này mà à tao thấy rồi đây rồi đây rồi nha bạn ơi rồi ôi ok mạng thứ hai thấy easy không quá là đơn giản luôn ô mà mình vừa ngó ngang qua dọc ta thấy, thấy một thằng nó đang chạy ở phía sau thì phải đây tôi lên xe lên xe luôn đây anh em nhá lên xe luôn à nó vẫn bắn được mình 15 hp anh em ạ cay thật đây để tôi vòng đầu xe ra phía sau thì ra ông chọn cái chết đúng không nào nào đâu đâu rồi đây rồi đây rồi đôi giày mày ra đây mày ra đây nào em ơi ui rồi về như thế mà vẫn chưa chết cả sử dụng mạnh liệt vậy bạn ơi ok nhá mạng thứ ba luôn em thấy đơn giản đâu quá là đơn giản nó chứ gì nữa thì được rồi bây giờ sau khi đã xử lý xong tự nhiên đó thì chúng ta sẽ tiến ra cái khu vực khác nha mọi người nhá đây rồi đây rồi lại một con bò lạc nữa mày ra đây mày ra đây làm ơi ui mày bắn xe đi mày bắn mày bắn xe đấy tao xin mày luôn đấy tao xin mày luôn đấy bạn ơi xin mày luôn xin mày luôn ơi chết chết chết ui vãi trưởng cái gì ấy ăn được đó rồi à ui rồi ôi tưởng thế thì thế nào chứ hóa ra tép diêu đây mà đừng May mà quả đấy là ping cao các bạn ạ Các bạn có để ý quả đấy không Pha đấy gọi là ping gần như là ping chín chín cộng luôn Thế quá là vẫn ăn được thằng đấy hên vãi chữ luôn đấy Đấy nói chung là số đã hên rồi Thì không thể làm mà tránh khỏi gọi là cái chết được bạn ạ Nói chung là bạn gặp mình thì bạn quá đen rồi đấy thì lần này chúng ta sẽ chuyển qua là chơi combo súng đấy là AK với cả cái khẩu MP40 tiểu liên mọi người nhá. Đấy, đây, mình chúng ta chuyển qua chơi AK này. Thì bây giờ chúng ta đang tiến ra cái khu vực có thính khác mọi người ạ. Nào kiểm tra bên trong thính xem có gì nào. À được đấy Có cái trang bị Billion kìa Được rồi bây chúng ta sẽ lên xe và chạy ra cái khu vực khác để đi kiếm thêm người thôi Và như mọi người đã thấy là hiện tại ở trên ván đấu này chúng ta chỉ còn 9 thanh niên cuối nữa thôi là chúng ta đã có thể là giành vị trí top 1 trong cái trận đấu này rồi mọi người ạ Đây rồi nghe tiếng xe rồi Mày chạy đâu khỏi đắng em ê Sao mày ngu thế hả vừa tốc độ không ui rồi ông đâm đâm mà cột điện là đen lắm rồi bạn ơi ui rồi dựng bông kèo à bông kèo ra đây đây lên xem chúng tôi lên xem chúng tôi này còn lợn nữa này mẹ thằng này nó nó đen vãi chửi luôn anh em ạ nó thông bố là cổ điện thế là mình bắt được nó ô vãi chửi luôn he cái bị gọi là cái uh, quét kiểu nó quét một phát là còn ba thanh niên ở quanh khu này luôn thế thì chúng ta sẽ dâng thẳng ra vị trí thằng này thôi chứ còn chần chừ làm cái gì nữa mạng gọi là mỡ treo miệng mèo như mạng đến tận mồm rồi không ăn nữa thì lại để thằng khác nó đớp à không được không được không được bạn nhá nào ra đây ra đây ra đây nào ra đây nào bạn trốn sau nào trốn sau tảng đá đấy mà mình không cả nữa bạn nghĩ là với cái tay lái lụa tôi suốt ngày đi lạng lách đánh võng gọi là như thế này lách bao bao, bao nhiêu cái chốt rồi tôi lại phải gọi là sợ hãi trước ông á không có chuyện đấy đâu thì nữa này nào thì nữa này mày đấy u rồi con tí năng của nhân vật cũng không cả ra đây thằng ngộ không này nữa thằng à thằng ngộ không này con lợn nhựa này mày ra đây thằng lợn này mày chạy đâu mày chạy đâu rồi ui vãi trưởng luôn có được cái trăm bị mìn cơ à căng thế này mày nó dựng quả chỉ mìn chín mạng vãi trưởng luôn từ bây tôi sẽ dựng cái quả bóng keo ở xung quanh mình luôn nhá đấy tôi dựng thế này thì bố ông mà bắn được tôi luôn đấy đấy bây giờ chúng ta ở trong này chúng ta cuốn máu cho này cái đã bắt đầu câu lựu rồi đấy càng thế càng thế định làm gì bạn đâu rồi bạn ơi bạn ra đây đi bạn ra đây bạn trốn hoài làm cái gì ồ không thấy ở đâu nhỉ từ từ bây giờ chúng ta sẽ sử dụng trang bị gọi là video của mình mình mới lụm được nhá nào check thử xung quanh khu này xem thằng nó chạy đi đâu rồi không thể nào mà chạy đi đâu xa được tôi vẫn nghe tiếng lựu đạn mà À đây rồi Hai thiên nhiên ở rìa phía bên trái luôn này Đây rồi ngồi đây à Ngồi ở đây này bạn ơi Không vuốt vào đầu nhưng mà vẫn lên bảng đến số như bình thường nhá Một thiên nhiên phía dưới nó đang câu lựu kia kìa Căng thế bạn ơi từ từ Bây giờ để tôi cầm quả đã tôi câu thẳng xuống phía dưới này Xem ông quả này, có phải chạy đang chơi Nào chạy đang chơi bạn ơi Chạy đâu chạy đâu chạy đâu Úi rồi ôi 194 máu thêm một phát vuốt vào người nữa Thế thì ông mà chạy đang chơi đó, ok và chúng ta đã có được 8 kia rồi lên cái tỷ số cứu mạng nó rất là nhanh luôn mọi người ạ quá nhanh và quá nguy hiểm được rồi, mình nghĩ là bây giờ là cái vùng an toàn ta đang sắp là thu rồi đấy mọi người ơi Nhưng mà chúng ta phải cố gắng chưng dụng cái hòm sắt thanh niên này Ui, quá cần chịu luôn Đi ra cái hòm sắt ông này đúng là một cái lựa chọn sự là hoàn hảo đấy các bạn ạ Các bạn biết tại sao Bởi nó quá là nhiều bóng keo, quá là nhiều lựu đạn Toàn những trang bị mình thiếu thôi thì không có lý do gì chúng ta không sử dụng À và không lụng đồ của thanh niên này đúng không đó và bây giờ thì chúng ta sẽ phải lên xe và chạy khỏi cái phòng bo này thôi bởi vì như bọn bờ gầy biết đấy là đến cái phòng bo gần cuối này thì nó sẽ đốt rất là đau kể cả các bạn có gọi là cuốn hai đến ba túi thứ tư chẳng hạn thì nó chỉ rút rít được lúc đầu thôi còn về sau ấy là chắc chắn là nó sẽ rất là tốn hp của bạn nên là các bạn phải cố gắng là làm sao nhanh chóng thật là nhanh chóng là tiến thẳng vào trong bo nhé các bạn Ok, thì bây giờ là chúng ta hiện tại là trên bản đầu ta còn hai thiên nhiên cuối nữa thôi mọi người ạ. Không biết là hai thiên nhiên này đang gọi là rú rú trong nhà hay là ở cái vị trí nào nữa mà mình không thể nào mà biết được các bạn ơi đấy để xem vòng món tiếp theo ta sẽ thu chỗ nào thì chúng ta sẽ tiến thẳng xuống cái khu vực ở phía dưới nhá bởi vì chắc chắn đấy là những cái kẻ địch nào mà đi đúp ấy thì sớm hay muộn là cũng phải chạy vào trong bo mà ấy thì chúng ta bây giờ chạy vào trong bo trước này trời hóa ra là ở quanh khu làng thông à quanh chỗ này có bom keo thì khả năng cao sẽ có người ấy mà thế quá là tôi không thấy thằng nào nhỉ kiểu chúng nó bắn nhau xong chúng nó méo thằng ra lút xác luôn em ạ à, chê cái hòm xác này luôn à nào một cái máy quét này nào quét thử xem nào phía bên này khả năng cao sẽ có người chẳng qua là có gặp chúng nó hay không thôi đấy mới là cái vấn đề quan trọng ấy mọi người ạ ờ quét ở phía bên trái rìa bên phía bên trái là không có một thiên địa nào luôn thế thì chắc chắn là rìa phía bên phải này có rồi thế thì chúng ta sẽ sử dụng nốt cái máy quét còn lại mọi người nhá ô bên này bên này có cái bụi cỏ này à không phải à? <laughs> sorry anh em ạ vãi cả lồn em ạ tôi cứ tưởng là đấy là cái à, tính năng của nhân vật ngộ không cơ thằng nào lại chơi ngộ không tiếp các bạn ạ đấy nên tôi hơi thột ấy thì bây giờ chúng ta sẽ sử dụng cái à, trang bị mini cuối cùng các bạn nhá để quét ra vị trí của hai tin còn lại ta sẽ kiểm tra xem hai thiết bị còn lại đang ở đâu Ui rồi bọn ông ở phía sau lần này Thế thì vòng lòng xe lại chơi này luôn chứ có gì nữa Đây rồi Đây rồi ông ông không biết là nãy giờ là tôi đang đi tìm ông đâu đúng không ui lại thêm lòi ra thêm một thằng nữa lòi toàn phải ra một thằng nữa này hay quá thì bây giờ chúng ta phòng đồ xe lại chiến cả thằng này luôn chứ có gì nữa dám bắn xe mình cả à? bạn này bạn gọi là hơi lao nháo rồi đấy bạn không biết là tôi đang ra đây là bạn phải gọi là lọ bò bạn chạy vào trong ngay à dám quay ra nó bắn mình mà cả dụng kêu luôn này bắn đấy bắn nữa đây tao xin mày luôn đấy mày bắn ông tao cái đâu mày đâu mày ở đâu mày ở đâu mày lâu mau mau lòi đầu ra Ê, thấy cái đầu mày rồi nhá còn lợn nhựa này ăn quả lựu đạn của anh mày đi ăn quả lựu đạn đi thêm quả nữa này thêm quả nữa này chạy đâu chạy đâu mà nóng bạn đây, ăn à, đâu ăn à, đâu ăn không ui rồi ôi 98 máu thế thì ông cũng chạy đằng trời phá nát cái quả ống kèo luôn này ôi chết mẹ rồi thôi xong rồi cái phùng an toàn đang thu rồi thế thì phải chắc chắn là phải chạy thôi phùng an toàn nó thu đến đít thế này mà không chạy chúng ta chỉ có chết thôi mọi người ạ ok nhá dựng keo luôn này đâu rồi mày bắn đi mày bắn nữa đi ô phai chịu luôn cái thằng ca nó cay á mạng của mình kìa yeah, nó cay thế để biết nó cay á mạng hay là bởi cái vòng bo nó đốt đau quá thằng kia thằng kia là móp luôn các bạn ạ và bây giờ chúng ta đã đang tìm vị trí thanh niên cuối cùng chỉ ở gần cái khu vực này thôi mọi người ạ À đều đều ơi Tôi thấy nó lấp nó ở dưới cầu kia kìa Anh em thấy gì chưa Sẽ núp ở gầm cầu thế có, Bạn có bị mấy anh cảnh bắt bao giờ không Bạn à, cứ chui xuống gầm cầu để giải quyết ân oán làm cái gì Bạn ra đây Bạn ra đây Bạn ra đây nào Bạn ra đây Bạn ra đây Tôi xin bạn luôn đấy Không có súng phá băng keo thì bạn tuổi tôm nhá Bạn ra đây Bạn ra đây bạn tôi suy bạn bạn, bạn ra bạn bắn tôi luôn luôn một ngày luôn nha ra đây tôi để sợ bạn quá cơ đâu rồi à trốn sau mấy thùng gỗ trốn sau mấy thùng gỗ à nhà ông làm thợ mộng hay sao mà ông thích trốn sau mấy thùng gỗ đấy bạn ơi ok nhá đơn giản luôn các bạn và nếu như các bạn thấy video mình hay thì các bạn đừng quên để lại giúp một like và nhớ subscribe youtube và đừng quên bấm chuông để có thể đón xem những video mới nhất từ mình mọi người nhá